Xin chào anh em Hôm nay tôi ờ, xin giới thiệu với anh em cái bộ hột tài xỉu nhẹ Tại sao gọi là hột nhẹ Bởi vì ờ, cái hột này là khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay Lắc rất là nhẹ Cái hột này nó khác hoàn toàn với những cái bộ hột bình thường mà anh em vẫn ờ, mua trên thị trường Nếu như những cái hột kia bắt buộc anh em phải lắc rất là mạnh này đó, thì hột nó mới đi được Đây là tôi nói trường hợp hột đi Còn nhiều trường hợp thì nó vẫn bị à, đâm hột như thế này anh em phải lắc rất là mạnh đó còn với cái bộ hột nhẹ này tại sao gọi là hột nhẹ bởi vì thứ nhất chúng ta lắc nhẹ tay không cần lắc mạnh khi lắc nhẹ như thế mà hột vẫn đi tay à, con người ta nghĩ là chúng ta lắc nhẹ như thế hột không đi một chút nào cả nhưng mà thực tế hột vẫn đi hoàn toàn bình thường đấy nó chính là cái hột nhẹ này và với cái bộ hột này khi lắc chúng ta có thể à, kết chén ưng chén được ví dụ như là anh em muốn à, lắc giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc cho chén qua lại chén tài chén xỉu rất là đơn giản tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ à, lắc thử cho anh em xem vài chén và với bộ hột này chúng ta có thể kết hột được nếu như uh, bây giờ anh em đi lắc này có thể là rửa nền Ờ, một số chỗ anh em chơi user nền khoảng 10 ra 15 nếu như chúng ta mà ưng chúng ta giật lên cả 100 hay là 200 có là làng người ta đánh bao nhiêu chúng ta có quyền chúng ta giật còn nếu như mà tay con uh, lại vào làng người chơi người ta có đánh trúng bụng chúng ta thì chúng ta sẽ can nền đấy nó chính là cái tác dụng cũng như là cái sự hiệu quả của cái bộ hột này bởi vì khi lắc chúng ta có thể ưng chén bên trong chén tài chén xỉu hoặc là lắc cho hột qua lại được anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây bây giờ đang trong cái thời gian dịch bệnh nên tôi sẽ hỗ trợ gửi à, hột hạt về à, tới tận nhà cho anh em để à, tránh cái sự làm cho anh em đi phải lên tận cơ sở chúng tôi thì nó rất là vất vả và đó là sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho tất cả những anh em đang đi lắc tài xỉu về cái bộ hột này thì hoàn toàn không tăng 100% để chứng minh điều đó tôi sẽ thử qua cục hít này nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường anh em không có tăng tích gì cả nó không phải là đồ công chuyện tôi nói luôn đây không phải đồ công chuyện đây nó là cái sự kết hợp của kỹ thuật gọi là à, cái cách lắc mà tôi đã nghĩ ra cùng với lại ờ, sự kết hợp của cái bộ hột này là kết hợp cả hai yếu tố cách bo hột và cách uh, kỹ thuật lắc nó là hai yếu tố đó kết hợp lại với nhau còn với cái bộ hột này thì đã được chúng tôi bo hết cạnh góc anh em nhìn này tất cả cạnh góc đã được chúng tôi bo hết rồi hột thì bao bóng đẹp cho anh em bây giờ à, tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái à, bộ hột này nó như thế nào còn một điều nữa là tôi sẽ thử qua dọi đèn nắp chén dĩa hột cho anh em xem luôn đây anh em nhìn hột này nó rất là trong nhá rất là sáng hoàn toàn không có chấm không có bọng gì cả vào bất kỳ sòng sới nào anh em cứ tự tin bởi vì đây nó không phải là đồ công chuyện tôi nhắc lại đây không phải đồ công chuyện đây nó là hột nắp chén dĩa hoàn toàn không tang 100% đây nó là cái nắp trì đó vừa rồi tôi thử qua dọi đèn cũng như là cục hít cho anh em xem bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em xem vài chén này tài này khi chúng ta lắc nhẹ lắc bình thường hột nó đi rất là đều đó chén trước đang là tài 665 bây giờ xuống 442 luôn giờ lại qua tài 345 giờ 136 xỉu số 10 rồi lại 236 từ 136 qua 236 đi duy nhất con nhị nó lại xuống 122 xỉu số 5 bây giờ 355 tài số 11 bây giờ nó dừng một chén tài nữa xuống xỉu số 10 luôn 622 qua tài số 11551 ờ, anh em nhìn cái hột này khi chúng ta lắc này thì tỷ lệ hột nó đi rất là đều và nó đi những cái số rất là khôn ví dụ 9 10 11 12 còn những cái số lớn ví dụ 13 14 hoặc là số 7 số 8 rất ít về bởi vì những số 7 số 8 và số 13 ờ, 14 thì ờ, người ta hay đánh xỉu chủ đánh số nhưng cái hột này nó đi rất là khôn hột anh em nhé Bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em một vài những cái thế hột khó ví dụ như 655 này Đó. hoặc là 456 đây giờ đang là 655 tôi sẽ lắc nhẹ xuống xỉu bây giờ tôi lắc rất là nhẹ như thế tất nhiên là tay con người ta sẽ nghĩ là bên trong còn ngũ lục con ngũ học con lục người ta sẽ đánh ngũ lục tài đánh bầu cua đánh ngũ lục tài nhưng bây giờ tôi sẽ rửa chén này cho anh em xem xuống 1 2 4 đúng chưa rất là đơn giản tôi sẽ thử lại một lần à, nữa về cái thế hột à, 456 ấy đây tứ ngũ thiên thì à, anh em vẫn nghe câu tứ ngũ thiên có điên cũng đánh tài đúng không ạ có điên cũng đánh tài có nghĩa là người không biết chơi người ta vẫn đánh tài nhưng bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xem với chén này tôi tự tin nó sẽ xuống xỉu một hai năm đúng không ạ đấy là những cái ờ, một cái số thế hột mà người tây con người ta hay đặt với cái bộ hột này thì chúng ta có thể kết mặt được ví dụ bây giờ tôi vẫn kết xỉu này nếu như ai đánh đặt vào tài tôi vẫn dám giật chén này bởi vì chén này tôi rất là kết xỉu 125 qua 126 bởi vì sao tiếp tục chén này tôi vẫn đang giữ hột giữ xỉu 115 đúng chưa tiếp tục tôi vẫn ờ, giữ xỉu cho nữa 136 Đấy, như trường hợp chén này họ thấy tôi đang giữ xỉu rồi tôi lại đưa qua tài bây giờ chén này chắc chắn là 100 trăm là tài bởi vì chén trước đang là xỉu chén này tôi sẽ đưa qua tài 6 6 4 tài số 14 với chén này tôi lại tiếp tục tôi giữ tài 3 3 5 đúng chưa khi ờ, chén này hai chén trước đang là tài người ta nghĩ là tôi đang lắc bồng bềnh qua lại tôi lại giữ thêm một chén tài nữa 5 5 1 đó bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu Đấy, như chén này tôi đưa xuống và tôi ờ, giữ lại ờ, đưa con nhất tôi sẽ đánh nhất nhị xỉu hai con nhất và một con ngũ chén này tôi tiếp tục giữ xỉu 126 bây giờ tôi lại đưa qua tài lắc bồng bềnh đó, đây là trường hợp chén phản nội dung là khi chúng ta lắc thì không thể tuyệt đối 100% được nó trường hợp chén phản nhưng tỷ lệ phản nó không nhiều chén sau tôi khẳng định với anh em chắc chắn sẽ tôi sẽ đưa qua tài với chén này tôi đưa qua tài và khẳng định có con lục bên trong nó không lên con lục nhưng mà tài số 11 lên con ngũ tứ ngũ đủ điểm ăn rồi ngũ tài anh em này lục tài đó tiếp tục giữ lại con lục không lên con lục như lượng con ờ, ngũ bây giờ tôi lại đưa xuống chén này tôi khẳng định xuống xỉu 100 trăm đó anh em thấy thế nào với bộ hột này chúng ta có thể kết mặt được và lắc ờ, theo ý mình muốn của mình được